bữa hổm đang livestream khứa kia vô ổn gì ơi sao tập mình ngồi bấm điện thoại không vậy ngồi xả cái đâu trận luôn ủa nó là mình nói mình nói với bạn mình là chủ tịch nha đó thì mình ờ, tập gym mà trăm công nghìn việc nha mình phải giải quyết công việc này nó nó nhẹ nó không nghe phải đam vô não nó mới chịu nghe mấy <laughs> không không có đâu xứ mình nó chán lắm đi nhậu đi nhạc nhiêu tiền không không tiếc đi đầu tư sức khỏe trả lên trả xuống bởi vì suốt đời chỉ là việt nam wow À, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn Ngày hôm nay anh Duy Nguyễn sẽ nói về một cái chủ đề đó là sự mất ngủ Khi tập luyện thể dục thể thao, thể hình này nọ kia đó Thằng nào cũng phải vô hàng hết nha Đúng không? Thằng nào quá nghèo thì vô hàng rẻ Thằng nào giàu quá thì vô hàng VIP Đó Hàng VIP đây là outlet rồi đó mấy em Đó Thì vô hàng để làm chi? Nói chung mà tập gym không, không có hàng thôi ngủ ở nhà Cái đó nói thẳng nói thiệt luôn á anh đã phân tích cái vấn đề rất là nhiều lần rồi thí dụ như mình tập gym mình có nghèo tới cỡ nào thì nghèo đúng không cũng phải mua được lọ hàng đó để mình vô hàng đúng không để mình tập luyện cho nó đáng giá cái thời gian mình đến gym cái đó là nói thiệt á chứ còn mà anh gặp cuộc đời nó thật sự với em gặp mấy cái đầu bảo thủ rồi anh chán rồi bị đặt láo đó vô phòng gym á người ta tư vấn hàng cho mua mua thì mua không mua thôi thôi anh không có chơi thuốc <laughs> nghe là biết ngu rồi ổng thiệt cái thứ đó đó mà vô tập phát một hồi tập tầm bậy tầm bạ không thành chỉ luôn ghét các em thiệt á ghét á ngu thì mở cái não ra người ta nói cho mà nghe cái này thôi anh không chơi thuốc thôi anh chơi thuốc mấy thằng chơi thuốc á là ờ, mấy thằng yếu à, mấy thằng ờ, chơi thuốc á là mấy thằng gì đó không biết nữa tùm lum hết tụi em nghe tụi em comment đi đó cái này mà nó là thuốc nè mấy em nghe tức máu không chứ ngu tiếng việt nhưng mà cũng đừng ngu tiếng anh nữa mình tập game chứ đúng không tại game môn này từ bên mỹ vô mà bây giờ tiếng anh mà ngu quá thì phải nghe Duy Nguyễn thôi chứ giờ sao đó người ta ghi rõ ràng này nè dịch ra nè sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thuốc thuốc chữa bệnh mà cứ thuốc hoài vậy. nó cứ thuốc hoài mới đau mấy em đúng không Đâu, mấy cái này là cái gì supplement ông ơi mà tiếng việt á kêu là sup, sup là gì là thực phẩm bổ sung khẳng định một lần và mãi mãi đúng không bực mình lắm ờ rồi quay lại vấn đề tại sao á đúng không tại sao chúng ta cần phải chơi xui chơi hàng anh thích dùng chữ hàng cho nó sốc thôi đó nhưng mà ý anh nói là mấy cái mấy cái loại này nè tại sao chúng ta phải chơi tại chúng ta bỏ thời gian tập gym vô đây đúng không không lẽ bây giờ á thật sự với em mua chai nước suối cũng hai chục ngàn rồi đúng không chai nước suối hai chục ngàn đi qua bến bạch đằng mua bớt bạch đằng mua hồ tây mua 20 ngàn cách đây 10 năm giờ chắc lên 30 rồi nó <laughs> còn bây giờ á muỗng này ba bốn chục loại vip nhất rồi đó ba bốn chục ngàn bây giờ lên hự hự hự hự đi tập gym thôi còn nghèo lắm đi làm mướn đi kiếm tiền để mà lo sống đi chứ đi tập gym mà cái não không mở ra không vô được mấy em cái này anh nói gì khi mấy em tự ái chứ thật sự á cái một môn gym á là môn thượng lưu hạ lưu không có tác, tác, tác dụng gì hạ lưu đi phụ hồ là có cơ rồi anh nói vậy không phải là xuyên tạc nha mấy em mấy em đừng có cái tật mà hả ở ờ, kia coi thường phụ hồ hả ô ờ, mấy cái tật đó, đó nó hoài không phải mấy em anh lặp lại đúng không gym đó ở việt nam mình áp dụng nó sai nó sai nó không gym á là một là tao tập lên tao đổi đời hai tập để duy trì sức khỏe còn ở việt nam mình nó tập để con chuột cóc cần biết gì hết trơn trọi á đúng không em à, à, à, à em à, hoàn cảnh khó khăn người này nọ em thất nghiệp giờ em đi tập gym để em có con chuột vì đấy gì nuôi con chuột nhưng mà thôi nói sâu nói xa nói với cái này nó mệt lắm nói với mệt cực kỳ luôn á bởi vậy á cái người việt nam của chúng ta đó nên cái tư duy á nó lệch lạc anh lấy ví dụ ví dụ như em biết em biết thằng thằng uber không thằng uber với thằng rap ở đây ai biết thằng uber á với thằng rap á là nó nó nó nó nó, nó xây dựng dựa trên tiết triết lý á là cái xe hơi nhàn rỗi dùng để chạy xe kiếm thêm đôi bên cũng có lợi win win nó về tới việt nam mà mấy ông bố nhà nghèo đi vay ngân hàng mua trả góp đi vay ngân hàng mua trả góp để chạy rap nó lệch lạc rồi là sai bét rồi trước sau cũng chết thôi à thấy mùa dịch này chết nhiêu đứa rồi đúng không Tao phải là rap nó ác mà tại tụi mày ngu đúng không mấy em cái mùa dịch này á xe của mình ở nhà thế vẫn nằm ở nhà đâu sao tự nhiên á đi vay ngân hàng để làm chi để mua cái xe để chạy rap và chạy uber nó sai triết lý của grab và uber cái đó không phải là xe nhận rỗi mà mình bỏ tiền ra mình mua cái xe để mình kinh doanh đó thì phải chịu vô cuộc chơi thôi đó chết và tập gym nó cũng vậy nữa bây giờ chỉ bỏ ra có mấy chục ngàn thôi à mình mua một cái loại thực phẩm để nó tổng hợp cho cái buổi tập gym mà cái giới thể hình và cái giới vận động viên và cái giới nói chung là gymmer thế giới luôn nữa chúng ta Việt Nam nó dài công nghiên cứu và nó trải nghiệm Ậu đem về Việt Nam mà tư, tư, tư vấn mà gặp thêm cái mấy bộ não lì Tư vấn không nổi mà Thôi ừ, anh anh hơi hơi lộn lộn đề tài Qua đề tài mất ngủ đúng không Cuộc đời của tập gym tới hôm nay nhiêu tuổi anh làm giám đốc mà em Ông ngoài Bắc kêu là chủ tịch đó wow. Đó Anh làm giám đốc nha Nhưng mà tại anh miền Nam anh kêu là giám đốc thôi Thôi trùm cuối đi Thì cái công việc nó áp lực tất cả mọi thứ này nọ kia Bữa hổm đang livestream Khứa kia vô ổn gì ơi sao anh tập anh ngồi bấm điện thoại không vậy ngồi xả cái đâu một trận luôn ủa đó là mình nói mình nói với bạn mình là chủ tịch nha đó thì mình ờ, tập gym mà trăm công nghìn việc nha mình phải giải quyết công việc rồi nó nói nhẹ nó không nghe phải đam vô não nó mới chịu nghe mấy <laughs> đó mà trong cái công cuộc tập gym của anh tới năm nay là không biết nhiêu năm rồi đó rất lâu rồi mà anh đã thường xuyên sử dụng một loại reward cao mà quyền thoại nó tên là Outlift nó mấy bạn hỏi là anh ơi Outlift xài hai tháng nữa hay không anh trả lời tao xài bốn năm năm luôn rồi đó đúng không là bốn năm năm luôn rồi đó và anh anh là một trong những người bị mất ngủ anh cũng không hiểu là anh mất ngủ á. anh anh không hiểu nha anh không hiểu là anh mất ngủ là tại vì anh bị mất ngủ lo anh lo lắng con vợ bé có bầu hay là do anh uống ao liếp mà nó làm anh mất ngủ đó tại vì anh uống ao liếp cũng 2 giờ chiều rồi nhưng mà cái nguyên nhân mất ngủ là chuyện của anh còn cái chuyện mà rì hoặc cao làm các em mất ngủ là chuyện chung anh ngồi đây để giải quyết chuyện chung đó rất nhiều em uống ao Olip uống thực phẩm bổ sung rì hoặc cao vô bị mất ngủ đúng chưa chị em phụ nữ cũng vậy uống giờ là mất ngủ cứ đổ thừa bốn sáng ngủ chưa được bốn sáng ngủ chưa được sáng tám bảy giờ đi làm cái này là game quỷ hoại cuộc đời luôn chứ không phải là chứ không phải là game phục vụ cuộc sống ok đó thì để giải quyết được cái vấn đề đó đó thì không cần anh duy nguyễn ngồi đây giải quyết mà mấy thằng ờ, giáo sư tiến sĩ bên mỹ á mấy đầu trắng á nó nó ngồi đó suy nghĩ hết trơn rồi nó ngồi đó nó tìm giải pháp hết trơn rồi đó và nó mang đến cho chúng ta một cái loại rì quạt cao mà không phải là rì quạt cao đó đó là loại rì quạt cao steam free đó mà free quạt cao steam free nó là free quạt cao của thế hệ mới của công nghệ mới và là của cuộc sống mới em hiểu không những loại điều quạt cao truyền thống á, nó đều có những cái chất kích thích nó làm chúng ta mất ngủ hưng phấn đó Tại vậy thì xã hội á thế giới người ta cũng giải quyết rồi sao giờ tiền cái tính mất ngủ đây cái điều cao là mà uống xong tập ngủ liền nè đó người ta suy nghĩ ra cái đó và người ta nghiên cứu qua từng giai đoạn khác nhau người ta chế ra một loại pre-workout stimuli nhưng mà nói thật cái công trình nghiên cứu này á, lúc đầu á, nó cũng chưa được thành công lắm tại vì đã là pre cao á, thì nó phải tổng hợp được năng lượng đúng không nó phải pump được cơ bắp nó tập nó phải cường độ nó phải cao thể lực nó phải mạnh nó mới khi là pre cao còn bây giờ mà hả ông stimuli đi tự nhiên cái ông tập nó yếu yếu đó nó lại là không là điều cao đúng chưa nên cái công cuộc tìm kiếm một sản phẩm steam re nó rất là khó khăn rất là phức tạp và tới giai đoạn bây giờ chỉ có một số loại steam re nó, nó, nó, nó thành công thôi em chỉ có một số loại steam re nó thành công thôi mà cái thành công nhất lần này nè thành công nhất lần này tại vì thằng này là gì thằng này là hãng apple gun thằng apple gun nó là của ai nó là của ông trọc ờ, trọc trọc trọc đầu đầu trọc lùng lùng lùng lùng bự bự bự mập mập mập đó ông đó ông mang về 17 cái huy chương Miss Olympia ông mang về cho người ta ông mang về cho người ta nó thí dụ như em thương á thì ông nói ông là huấn luyện viên ông nói mình sư phụ em ghét ông ông nói là bt chùa <laughs> tại vì ông vô phòng người ta ông dạy bt không biết có đá tiền không không biết đó ông bt chùa nhưng mà chùa được như ổng thì cũng nên chùa ông ông này ông nhìn ông xấu thôi nhìn ông xấu lắm nhưng mà ổng được cái ông dạy mát tay lắm thằng nào gà của ổng là nó nhìn nó nó nó nó nó, nó chắc cửa à mấy em đó mà thằng cha này á đi rất sâu vào trong vấn đề dinh dưỡng nên những cái sản phẩm của ổng mà làm ra ổng cái cái có cái tật thằng cha là có cái tật thích đồ thích mà nói chuyện ăn đau to bú lớn đó thí dụ như người ta làm ra sản phẩm đi thì người ta ừ nó nói sao dễ hiểu không có đâu đâu ông, ông ngồi với ông, ông viết cái bài cái bài trong web của ông là ông viết á ông đưa ra đóng công nghệ nền luôn móng đóng lên nào là FXT7 rồi nào là F 7 rồi nào là in inoctor gì sao tôi tờ lưa luôn nè em đọc vô cái la beo nhìn thấy sốt luôn đúng không nó ờ, nhìn kinh khủng khiếp nhưng mà tóm lại không cần phải hiểu không cần phải hiểu viết nhiều lắm viết kinh lắm hiểu rồi biết rồi công nghệ ông giữ rồi sản phẩm ông giữ rồi hiểu hiểu hiểu chất lượng cũng giữ luôn bởi vậy cái giá cũng giữ nữa nhưng mà nó nó nó, nó đáng đồng tiền bắt gạo nó đáng hơn tiền bắt gạo đúng không em bây giờ mình chơi hàng mỹ mà mình chơi hàng mỹ đế mà mình chơi ít vô gành mà ông em mình, mình sợ tốn tiền sao mà chơi nó thật sự với bạn á tôi ngồi tôi quảng cáo cho cái hàng ít vô gành này tôi tốn nước tiếng nữa biên độ lợi nhuận của nó thấp nhất trong các hãng tại vì bây giờ giá đã cao rồi bán cao nữa dân việt nam nó nó rên không không có đâu đi xứ mình nó chán lắm đi nhậu đi nhạc nhiêu tiền không không tiếc đi đầu tư sức khỏe trả lên trả xuống bởi vì suốt đời chỉ là việt nam yes đúng không bạn bây giờ nói thẳng luôn nè bây giờ có tiền ra ngoài quận 1 uống ly cà phê starbucks không 5 đô 5 đô ly cà phê đó cà phê thôi đó nha ba còn bây giờ mấy em nè mấy em uống một muỗng này nè nói chắc bằng cái chừng năm muỗng cà phê á đúng không muỗng này có bao nhiêu đâu cái muỗng này có ba bốn chục ngàn thôi nè đó thơm lừng luôn uống ngon lành tập bữa tập đáng giá tập bữa nào nó về nó phê bữa đó nó phê nhưng mà được cái là nó ngủ được nữa mới ghê tôi láo tôi chết liền hôm trước mới dùng anh đó anh test muốn gửi mấy em tập xong rồi về tự nhiên tính vô quay vlog quảng cáo liền trong chiều tao tao cũng tính dặn dặn đạt rồi quay phim rồi má lên tự nhiên tắm đã đời sao tự nhiên cái đầu nó lân lân nó nằm bụp xuống ngủ luôn mày bụp luôn xong rồi cái uh, phó giám đốc kêu ờ, anh anh anh đâu rồi đi xuống ký thuế đi chuẩn bị về hàng mới anh đâu về hàng ờ, hàng hàng gì quên rồi hàng hàng hàng gì nu trách à nó tụi mày mới về ít vô gần quảng cáo chưa kịp giờ quảng về luôn trách thằng alpha bum nữa quảng cáo cho chết mẹ hả ba <laughs> sao nhưng mấy vô cái thời nữa nó vậy lắm em bởi công việc của anh là làm mà xong rồi quay video quảng cáo thôi nhưng mà cái của anh đó là chia sẻ về thực tiễn và góc nhìn chứ anh không phải là người mà đi ở ờ, đi nổ cái thành phần này là gì hết mệt lắm lên ba lên web đọc đi đúng không bây giờ các em á muốn hiểu được sản phẩm này thì các em phải coi video này của anh và các em phải coi cái bài viết trên web của THOL hoặc là BBT nữa để tụi em hiểu được thành phần còn chỗ nào không hiểu nữa tụi em comment ở dưới video đó anh sẽ trả lời một lần nữa là tụi em clear về tất cả cái này còn giờ đặt tên mvp 3d khứa kêu vô hỏi ủa gì ơi uống này vô thành ba thành bd hả anh cái đó tao lại mày đầu óc mày tưởng tượng hay quá hen cái 3d này nè ý nó là cái hình khối đúng không mày uống vô đi mày tập cái cơ mà nhìn lúc đó nó khối nó phồng phồng đẹp lắm wow. đó mvp 3d cái thằng Aulip đó men anh nhớ thằng Aulip là cái front name cái front name của thằng Nutrack đúng chưa còn cái thằng EVP này nè nó là front name của thằng Espogen ở EVP này nó sẽ có nhiều cái khác EVBX, EVB Extreme, Extreme NO, EVB, EVB Như Nguyễn nữa Nó nhiều lắm Nên cái thằng này là đối thủ đáng gờm của lip chứ không phải giỡn đâu Đó Ở thằng EVB này nó hay ở chỗ là mỗi thằng EVB nó là khác nhau Đó còn mỗi thằng Aulip á thì nó không khác nhau lắm mà nó chỉ khác về chất lượng mùi vị này nó thôi còn thằng này á em chơi thằng này vô cái buổi tập của em phải chỉnh một chút khác chuyện đó chỉ sao em chơi thằng em vô em phải chỉnh buổi tập này chút đúng không tại vì mỗi loại rìu cao thì nó gắn liền với một hoặc là hai phương pháp tập đúng chứ đâu có cái điều cao nào mà nó vừa tập cho được cho fs 7 vừa tập được cho mắt OT3 không có loại cao đó đúng không bởi vậy tại sao á công ty BT phân phối nhiều loại rượu cao tại mỗi loại rượu cao nó tương thích cho một loại giáo án wow cái này là cái quan trọng như thằng này nè bật mí luôn tập lim body bao đúng tập lim body là bao đúng đúng không tập tập như giáo án của ông hanbot cũng được ông hanbot đó tập là fs 7 cũng được nhưng mà fs 7 là dần động viên nó chơi thôi chứ còn thì người thường sao chơi nổi thứ nhất mày tốn tiền mà thuê thuê bt là hết có tiền rồi đó fs 7 phải thuê bt ông ơi không bt không ra được khó vậy đó bởi vì kỳ anh tập rồi anh tập rồi mà anh không bt không ra được cho án đó tại có những cái cần phải có bt chứ mình không tự mình mình không thể nào tự mình làm mình được mình làm bt được hiểu không tức là mình làm bt làm cái não mình á nó đã định hình được trước ừ ông ép tay là phải vô tới đây đó là cái tay của ông nó vô tới đây nó không có cái sự đột biến nó không có sự cố gắng không có sự bất ngờ nhưng mà cái thằng bt kìa nó đâu nó đâu phải là mình nó nói tay vô tới đây phải vô tới đây với nó ừ, căng ra đây mình căng hai giây nó không chịu là ba giây ví dụ vậy đó là nó tạo được cái thực bố đó cơ bắp đó là chúng ta buổi tập có hiệu quả đó, vậy tác dụng của thằng này nó hay ở chỗ là gì ngủ được ngủ được mà cái ngủ được á, là đại bộ phận anh chị em có thể chơi thậm chí con nít dưới 16 tuổi chơi luôn cũng được còn dưới lộn lộn 16 tuổi chơi lên 16 tuổi chơi lên nha mấy em nó nên anh nói là cái kỷ nguyên mới của reward cao bây giờ là reward cao steam re và nó rất thích hợp cho người nha anh nó rất thích hợp cho người nhanh luôn mà bây giờ anh, anh tìm được một loại rìu cao streamery mà nó ngang với Olip nó còn gì bằng gấp đôi Olip tập mua anh nói thiệt gấp đôi Olip anh cũng mua chứ huống hồ gì này có ba bốn chục ngàn chưa bằng được ừ, ừ, ly cà phê Starbucks chưa bằng anh gửi con mẹt đi bo cho bảo vệ nữa đúng không nên nói cuộc sống này á anh nói rồi tụi em có thể nghèo về tiền đương nhiên tiền bạc thì mỗi người khác nhau nhưng mà hàng về trí hàng về tư duy là ngu không được cái tư duy là cái gì là cái định hướng để cho cái mà đi kiếm tiền ơ mà mày đã nghèo về tiền rồi mày còn nghèo về tư duy nữa thì đời mày sao khá đúng không mấy em đúng thì lại đúng thì lại nha mấy em đó còn bây giờ á cái sản phẩm này là hàng của mỹ đế đúng không và hàng của Apple gần nữa mà Apple gần nó nổi tiếng như thế nào nó mạnh như thế nào hàng nó mắc như thế nào á thì cái chuyện nó không cần phải bàn cãi tụi em đừng có so anh ừ sao hàng này với thằng si nào đó sao si kia rẻ quá thằng này mắc quá này nọ kia thôi không bàn được mấy em bây giờ đúng không mình nói thiệt nhưng hàng mà trăm ngàn loại giá đúng không người đi khách giá còn khác nhau nói chi điều một cao có thằng kia 18 triệu nhưng mà cỡ mà em đừng triệu tám không nope. đúng không rồi bây giờ qua tới liều lượng các xài sao xài sao nghèo á xài một muỗng bự con với giàu xài hai muỗng cỡ cỡ anh xài muỗng rưỡi rồi chỉ qua cách uống luôn uống vậy mới uống vậy mới nghệ thật là mới nghĩ ra cách uống mới chia sẻ thôi chứ nhắm chỉ mà đầu tiên pha một muỗng vào bình này nè uống hết luôn livestream đâm trẩu thoải mái nha uống hết cái bình này xong rồi lấy ra nửa muỗng hoặc là một muỗng nữa đổ vô lắc lên tập uống xong hết xong rồi kết hợp với sản phẩm khác nữa quá dữ quá dữ anh thử rồi trải nghiệm buổi tập tốt lắm thời gian tập kéo dài hơn ao liếc nha tập cardio cũng tốt hơn khả năng phục hồi tốt hơn nói chung là nó nó thiên về cái sự mà dẻo dai cơ nó nó thiên về cái sự mà gọi là bền bỉ đó nó không có thiên lắm về mắt OT tại vì mắt OT là nguồn năng lượng nổ đó nguồn năng lượng nổ á thì em có thể tụi em chơi out clip được tụi em cứ thể tụi em chơi out clip anh anh chưa có test thằng này trên mắt OT nên anh không có dám nói là thằng này mắc OT không có tốt bằng out clip cái đó là anh cái gì anh chưa làm thì anh không dám nói tụi em chờ đi tụi em chờ anh test đi rồi anh à, nói tiếp còn à, coi thằng EBB à, 3D này nó nó có chơi được chứ bắt OT hay không nhưng mà thôi tụi em tự test đi đúng không đâu đọc chữ coi maximum nè đâu có có maximum là chơi mắt OT được rồi đó em có chữ mắt mà đúng không focus nè tập trung à giờ, giờ, giờ nhân dịp đây anh giải giải thích cho tụi em một số chữ giống như focus là cái gì em đọc nhảm thấy chữ focus là cái chữ tập trung cái chữ tập trung là cái chữ mà có nghĩa là khi mà em đẩy lên một một một rep á là cái não em rất là tỉnh táo nó tập trung vô cái rep đẩy đó đó nó tự nhiên nó tập trung nó đẩy vô, cái rep đẩy đó thôi còn nếu mà không có sự tập trung không có sự tập trung á thì khi mà em đẩy lên nó, nó thứ nhất là không đẩy nổi thứ hai á là đẩy lên mà nhiều khi nó nó cái kiểu mà nó nó nó, nó lơ là đó xong rồi cái nó bị uh, chặt tay chặt chân gì đó khi xuống nó bị nghiêng tay như này nghiêng tay bên nọ rồi đó đó nó nó là như vậy thì ở trong này nó có những cái chất nó có những cái công thức để nó giúp cho cái neuron thần kinh chúng ta rất là tập trung nó chỉ pump pump là gì pump là cái cảm giác cương cơ cương cơ chứ không phải cương kia nha cương cơ tức là khi em tập với luyện á cái cơ của em nó cương nó phòng phòng phòng phòng lên đó nó cương lên nó phòng nó nó nó nó, nó ra khối 3D ấy mà đó, đó là một số chữ mà anh à, chia sẻ cho tụi em thêm thôi nó còn tất nhiên về cái thành phần về cái thành cái cái khoa học của này nó nó nó, nó dài lắm nó nhức đầu lắm nó nó rất là là là là, là bí hiểm mà tụi em phải vô web của bbt với thl để coi nha coi đi free phải ráng coi để luyện công em không mua cũng được nhưng mà phải coi để biết trên đời nó có cái gì nha em em đó anh không cần tụi em mua anh không cần tụi em mua tại cái này dân chơi nó mua rồi có hôm, hôm, hôm, hôm bữa tự nhiên có ông nào ngoài hà nội vô chuyển 25 triệu để mua mấy này thôi à mua về uống xong rồi ổng có thuê huấn luyện viên nữa ông thêm bt ông mua vậy, ông tặng bt luôn đó ghê chưa ghê không em bởi vì tao nói là dân chơi nhìn phát là biết nè còn ở trong đây á, nó có một thành phần á, là citrulline cái thành phần này tụi em sẽ nghe rất là nhiều trong điều bột cao nó cái thành phần này là thành phần citrulline mà citrulline này là citrulline natro còn thằng kia thằng thằng citrul, mấy thằng citrulline malet đó là nó nó cù chuối hơn nó cù bắp hơn nó nên khi mà tụi em coi xong không điều cao đó thì tụi em thấy thành phần thành phần citrulline mallet là thường thôi đồ rẻ tiền mà mấy xu mấy xu một cân à còn thằng citrulline này đó là đồ xịn à nhớ đồ này là đồ đồ tốt hơn bca cũng vậy thôi bca cùi với bca vip bca cùi uống cho có số bca vip uống cho có chất đó thì thằng này cũng là vậy thôi mọi thông tin chi tiết tụi em coi bài viết đi nha và sản phẩm này đã được bbt phân phối à, độc quyền tại thị trường việt nam à, nó đi theo một chính sách gọi là um, hợp tác dài hạn và chiến lược giữa BBT với Advogan Nutrition của Mỹ nha các em